Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn. Thì uh, bên Tấn mới về một lô hàng cho anh em, đó chính là một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi đánh bài lá cực kỳ là tốt, cực kỳ là hiệu quả. Được rất là nhiều anh em thầy dụng sử dụng và tiêu dùng đấy thì cái bộ sản phẩm này nó là một chiếc máy đánh bài đấy về cái dòng máy đánh bài thì nó sẽ có rất là nhiều loại cho anh em nhé đấy về dòng máy đánh bài thì nó sẽ có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn thì à, ngày hôm nay thì bên tấn có về một cái lô hàng đó là cái dòng máy đánh bài CAC 700 đấy mà theo như bên tấn cảm nhận thì cái con máy đánh bài này sau khi cái quá trình test thử với mình thì là cái dòng máy đánh bài tốt nhất hiện nay trên thị trường anh em nhé đó ngày trước thì có dòng CVK là dòng máy đánh bài tốt nhất nhưng dòng CVK đã bị khai tử chính vì thế nên là cái dòng sản phẩm máy đánh bài CAC này nó sẽ lên thay thế về cái chất lượng và độ hiệu quả của nó thì không không thua kém gì con CVK Đấy, cho anh em cùng xem <clears throat> một con máy CAC 700 nó sẽ như thế nào đấy bên trong này thì nó sẽ rất là đơn giản thôi nó chỉ có cho anh em là một cái bộ tai nghe siêu nhỏ và một con máy đánh bài đây đấy thì con máy đánh bài này thì à, anh em có thể lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường đấy anh em thấy không dùng rất là mượt hình thức thì đấy kiểu dáng thì giống một con iPhone 8 Plus nó rất là đẹp cho anh em này lướt rất là ok đúng không ạ <clears throat> rất là mượt mà thì con máy này thì khi anh em đi chơi sử dụng anh em có thể là chơi được rất là nhiều trò chơi liên quan đến à, bài lá ví dụ như là các cái trò xâm lốc ba cây hay là liêng phòm đấy chắn bình sập sám bình ấn độ bài cào xì tố xì rách đấy rất là nhiều trò cho anh em luôn chỉ một cái điều lưu ý khi anh em sử dụng cái dòng máy đánh bài này đó chính là anh em bắt buộc là phải đưa được bài vào của mình để sử dụng anh em nhé anh em bắt buộc phải đưa bài của mình vào thì anh em có thể sử dụng được thì bài thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn này ví dụ như là đây <coughs> anh em có thể nhìn đây là một mẫu bài hai ca xanh rất thông dụng rất là nhiều anh em hay sử dụng hay như các cái mẫu bài hai ca trắng một la kim cương rồng xanh rồng vàng đấy rất là nhiều loại cho anh em thì uh, mình sẽ test cho anh em xem này về cái chất lượng và độ hiệu quả của con máy đánh bài là đem lại nó như thế nào đấy xem anh em cảm thấy xem nó có ok không sử dụng có nét hay không anh em nhé thì à, cái mã đăng nhập của con máy đánh bài này anh em bấm vào gọi sau đó anh em bấm thăng 2580 thăng thì khi nó hiện lên một cái giao diện như thế này rồi đó khi nó hiện lên một cái giao diện này anh em bấm đăng nhập giúp mình đấy ok cho anh em đấy rất là nét cho anh em này mình bấm vào trò chơi sạch thì đây nó sẽ hiện lên các cái mục có rất là nhiều trò chơi thì các cái phần này thì mình sẽ dành riêng một clip để giới thiệu đến cho anh em thì anh em nào mà muốn xem thì hãy vào kênh youtube của mình đấy nó sẽ có cho anh em còn đây mình test cho anh em xem này đấy vì ví dụ mình test trò liêng cho anh em nhé đấy thì khi mình bấm vào trò liêng nó sẽ hiện lên một cái phần cài đặt này thì à, cái phần cài đặt này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho anh em ở phần sau còn phần này thì mình chỉ test cho anh em về cái độ nhanh báo nhanh và độ hiệu quả của nó thì riêng về cái trò chơi liêng này nó sẽ có hai cái chế độ cho anh em chế độ thứ nhất nó chính là chế độ mà báo nhà lớn nhất cho anh em đấy chế độ báo nhà lớn nhất và cái chế độ thứ hai ấy là chế độ mà bỏ lá để bài của anh em là bài lớn nhất đấy là các cái chế độ mà anh em hay sử dụng nhất ví dụ như là mình sẽ test cho anh em ở chế độ là báo nhà lớn nhất này thì khi anh em nhìn này cái phần mắt camera nó sẽ nằm ở phần này anh em đặt bài gióng nó một khoảng cách khoảng 30 cm đấy anh em đặt bài là máy báo cho anh em nhá rồi ví dụ mình sẽ đặt cho anh em này đấy anh em đúng không ạ máy báo rất là nhanh nhỉ anh em đặt xuống phát báo này máy báo hai tức là sao tức là khi anh em chia nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất đấy nếu mà máy báo hai thì khi anh em chia thì bài số 2 sẽ là bài lớn nhất anh em có thể thấy đây bài số 2 là 9 điểm đúng không ạ rất là ok này đấy các cái bài còn lại là 8 với 6 điểm thôi đấy thì khi anh em đặt bài xuống máy báo số mấy thì bài đó sẽ là bài lớn nhất rất thích hợp cho anh em mà khi đi chơi đấy anh em đi đánh liêng mà anh em biết được bài nào lớn nhất thì anh em đánh ẩm tẩy rất là ok đúng không ạ đấy là ví dụ này đó anh em nghe được không ạ máy báo 3 tức là sao nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất đấy. đó anh em có thể thấy bài số 39 điểm đấy rất là ok này đấy với cái độ hiệu quả chuẩn xác thì của nó thì nó là chuẩn 100% cho anh em luôn nhé đấy anh em có thể thấy chuẩn là chuẩn 100% nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nó sẽ báo chuẩn cho anh em đến cả chất đấy này đặt này hai này nhà số 2 vẫn lớn nhất này đấy <coughs> anh em thấy không ạ rất là ok đấy là cái chế độ báo tụ lào lớn nhất cho anh em đấy để thích hợp cho anh em đi đánh ẩm tẩy còn mình sẽ test cho anh em một cái chế độ khác đó chính là chế độ mà bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất đây bỏ lá để bài mình là bài lớn nhất đây à ví dụ khi anh em đặt đây à đặt ví dụ anh em làm cái thì máy báo ba anh em bỏ đi cho mình ba lá một hai ba lá đó sau đó anh em chia thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất đấy đấy là khi anh em làm cái anh em nhé đó 8 điểm của anh em lớn nhất này đấy 8 điểm của anh em lớn nhất rất là ok này hoặc ví dụ như là khi một nhà khác làm cái đi đấy không phải anh em làm cái thì một nhà khác làm cái thì anh em lấy bài lớn nhất về mình như thế nào mình sẽ ví dụ nhà đối diện mình làm cái này đấy mình sẽ ví dụ như vậy đi nhà số 3 làm cái nhé đánh bốn nhà này đấy khi máy báo hai này thì mình không cần phải bỏ lá đi ví dụ nhà số 3 lại làm cái mà máy báo hai thì mình không cần bỏ lá này đấy thì mình cứ chia luôn là bài mình sẽ là bài lớn nhất đó anh em thấy không bài mình 8 điểm lớn nhất ở đây đúng chưa đấy kể cả là bất kỳ một ai làm cái ví dụ đây mình sẽ lấy một ví dụ khác nhà số 4 này làm cái đi mình lấy ví dụ nhà số 4 làm cái này đặt bài này 7 máy báo 7 thì anh em bỏ đi cho mình 6 lá này 1 2 3 4 5 6 sau đó anh em chia sau đó để cho cái người ta chia thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất đấy rất là ok cho anh em này thì à, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn à, sở hữu cho mình đến bộ sản phẩm này thì anh em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp một trong hai cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thì anh em đến nơi anh em điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng tất cả anh em đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền anh em nhé thì à, cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo